tiền điện tử tuần từ ngày 27 tháng 6 năm 2022 đến ngày mùng 3 tháng 7 năm 2022. Như quý biết ạ, thì tuần qua một tuần biến động ờ, khá là yên ả của thị trường tiền điện tử chúng ta. Sau một nhịp giảm rất là mạnh của toàn bộ thị trường điện tử, các mã coin và oncoin đều giảm 5-60% so với mức đỉnh liền kề trước đó hơn một tháng. Thì tuần qua thị trường của chúng ta đi vào cái giai đoạn gọi là tích lũy, đi ngang, khá là ảm đạm. Uh, ờ, BTC của chúng ta sau khi từ vùng 32.000 giảm nhanh chóng xuống đến vùng 17.600 à, hiện nay đang đứng ở quanh 21.000 có thể nói uh, sau nhịp giảm mạnh thì hiện nay thị trường đang đạt được trạng thái cân bằng ngắn hạn liệu đây sẽ đáy trung hạn của thị trường hay không thì trước khi đi vào phân tích chi tiết về phân tích kỹ thuật thì tôi sẽ điểm qua cái những cái yếu tố ảnh hưởng đến thị trường tiền điện tử trong thời gian tới như quý biết ạ thì tuần qua không có thông tin nào đáng chú ý đối với thị trường tiền điện tử. Tuy nhiên trên thị trường tài chính thì ờ, nó có thông tin khá là đáng chú ý đó là sức mạnh của đồng USD đã bắt đầu dường như có dấu hiệu là đạt đỉnh và bắt đầu suy yếu. Điều này chúng ta biết là thị trường tiền điện tử của chúng ta bị ảnh hưởng rất lớn bởi cái chính sách nâng lãi suất của Fed và việc USD mạnh lên gây áp lực giảm giá lên các ờ, thị trường rủi ro trong đó có chứng khoán và tiền điện tử thì à, đây chúng ta có thể nhìn thấy à, đồng à, USD chỉ số DXY của USD đã lên cao nhất nhiều năm Đấy, lên chạm vùng 105.7 trước khi đóng cửa xuống 104. Chúng ta có thể nhìn thấy cái vùng 105 này là một vùng kháng cự rất là mạnh. Đấy, chúng ta nhìn thấy đây là xuyên suốt một cái chen tăng dài hạn. Đấy, từ năm 2016 đến nay là USD DXY của chúng ta đi trong cái kênh giá này một kênh giá biên độ rất là rộng ở vùng giá từ 90 lên 104 do vậy chạm đến khu vực này chỉ số DXY của chúng ta nếu có muốn vượt nó cũng cần tích lũy rất là lâu trước khi có thể vượt được do vậy à, cá nhân tôi thì à, nhìn với những cái chỉ báo ngắn hạn là chỉ số DXY đã có dấu hiệu tạo mô hình hai đỉnh và với cái ờ, khu vực mô hình hai đỉnh như thế này thì nhiều khả năng chỉ số DXY sẽ sớm điều chỉnh về 101 và sau đó là test về vùng giá quanh 97, test MA 200 trên chart daily trước khi tích lũy quanh 100. Đó, với việc chỉ số DXY của chúng ta như vậy cần thời gian khá là dài để nó test ít nhất là từ cái đỉnh thứ hai này. Đây, chúng ta nhìn thấy cái mô hình đối xứng này mô hình đối xứng thời gian nhé đây từ lúc DI từ 97 đi lên là ngày à, mùng 1 tháng 4 đi đến 30 tháng 5 mất 2 tháng như vậy từ 30 tháng 5 từ mùng 1 tháng 6 DI sẽ cần ít nhất là 2 tháng theo mô hình đối xứng này để giảm đến vùng giá 97 như vậy DI uh, à, hiện nay sẽ cần hơn một tháng nữa bây giờ chúng ta cuối tháng 6 hơn một tháng nữa đến cuối tháng 7 DI sẽ chạm đến vùng giá 97 như vậy thị trường tiền tử chúng ta ít nhất sẽ có đợt phục hồi kéo dài 5 tuần từ giờ cho đến cuối tháng 7 đây là ít nhất các bạn nhé khi đô la index mà giảm giá cái cầu đô la nó thấp đi dòng tiền không còn tìm đến ờ, đô la để trú ẩn nữa thì rõ ràng là dòng tiền sẽ bung vào các thị trường tài chính khác trong đó thị trường tiền điện tử của chúng ta do vậy thị trường tiền điện tử hoàn toàn có thể hưởng lợi là sẽ phục hồi còn phục hồi đến đâu thì lát nữa chúng ta phân tích kỹ thuật chúng ta sẽ đi vào chi tiết hơn bên cạnh đó thì cái trái phiếu chính phủ Mỹ 10 năm cũng ủng hộ cho thị trường tiền điện tử chúng ta phục hồi. Tiền điện tử nói riêng và thị trường tài chính nói chung, trong đó có cả chứng khoán. Đây chúng ta nhìn cái trái phiếu chính phủ Mỹ cũng chạm đến cái ngưỡng kháng cự khá là mạnh. Đấy, chúng ta có thể nhìn thấy là đây là cái chen ờ, kênh tăng giá lãi suất hai lần trước tạo đỉnh thì sau đó cái ờ, US bond đều quay đầu giảm giá khá là mạnh. Hiện nay thì cá nhân tôi nghĩ là US bond mà quay đầu giảm giá thì không đúng bởi vì US bond đã phá ra cái ờ, kênh giá Dow chen tích lũy kéo dài 40 năm rồi. Do vậy xu hướng chung của DXY à, của US bond 10 năm thì sẽ là tăng giá. Tuy nhiên khi nó tiệm cận đến cái kênh giá này thì cái mặc định của nó vẫn là điều chỉnh. Và hiện nay các tín hiệu ngắn hạn thì đều chỉ ra là cái ờ, lãi suất trái phiếu chính phủ Mỹ uh, trong thời gian ngắn hạn, ngắn và trung hạn 1 2 tháng tới nhiều khả năng sẽ đi ngang quanh 3. Tức là hiện nay chỉ số này đang 3.14, nhiều khả năng sẽ điều chỉnh về 2.7 và xa hơn là 2.5 sau đó sẽ đi ngang tích lũy quanh vùng giá 3 trước khi có thể bứt phá đi lên. Đấy, nếu theo đúng cái kênh giá dài hạn này nhé thì ờ, chỉ số US bond này sẽ tiếp tục tăng giá trong thời gian tới và nó sẽ ờ, tăng đến khi nào đi hết target của cái kênh giá này là nó sẽ tiệm cận vùng giá 5 đến 5.5 cơ Đấy, cái khu vực này do vậy nhưng mà trước đó chắc chắn là nó cần phải tích lũy các chỉ báo kỹ thuật thì cũng chỉ ra là cái dấu hiệu nó đang tiến vào cái vùng quá bán rất là sâu do vậy nó cần phải điều chỉnh quá mua rất là sâu ạ nên chắc chắn là nó cần điều chỉnh rồi cái này thì không có gì uh, bất ngờ cả đây chúng ta nhìn thấy trạng thái uh, ờ, RSI trên chart tháng cũng đạt đến trị số 75 trên chart tuần sau khi đạt mức cao nhất 81 hiện nay đang điều chỉnh về 69 rồi Đấy, tại mô hình hai đỉnh nó cần phải thiết lập lại trạng thái cân bằng Đấy. cần phải thiết lập lại trạng thái cân bằng bây giờ hỗ trợ của chỉ số này US bond này thì đang hỗ trợ MAH 50 ở mức là 23 khi phá qua mức 3 này nó sẽ nhanh chóng tìm về vùng giá 2.7 và 2.5 như vậy Xét về yếu tố ngắn và trung hạn thì chỉ số DXY là đô la index và lãi suất ờ, trái phiếu chính phủ Mỹ hai hầm chuẩn an toàn của dòng tiền tìm đến trong ờ, quý 2 vừa qua thì hiện nay đang có dấu hiệu đảo chiều. Đấy. Và với hai cái chỉ số này đảo chiều thì hoàn toàn nó sẽ đưa lại cái niềm tin cho giới đầu tư sẽ quay trở lại các kênh à, đầu tư tài sản có mức biến động cao hơn như là chứng khoán và tiền điện tử. Do vậy cá nhân tôi đánh giá thị trường điện tử của chúng ta Ờ, đã chạm đáy trung hạn và sẽ bước vào cái xu hướng phục hồi trong thời gian là 2-3 tháng tới. À, một thị trường à, liên thông rất mạnh đối với thị trường tiền từ chúng ta, thị trường chứng khoán cũng đã có những dấu hiệu tạo đáy khá là rõ nét trùng với thị trường tiền điện tử. Đây cũng là một tín hiệu củng cố. Đấy chúng ta nhìn thấy thị trường chứng khoán cũng tạo đỉnh vào tháng 12 cùng thị trường tiền điện tử, sau đó bước quá trình giảm giá. Sau khi chạm hỗ trợ mạnh ở vùng giá 30.000 thì thị trường chứng khoán nhanh chóng bật lên là 31.500 có thể nói là đáy gần như được thiết lập ờ, hiện nay thị trường chứng khoán cũng sẽ bước vào cái xu hướng phục hồi đó đây là những cái yếu tố uh, quan điểm cá nhân tôi thì xét về mối tương quan giữa các kênh đầu tư thì rõ ràng thị trường tiền điện tử chúng ta đang được cái ủng hộ ở cái mức là thiên thời tức là mọi cái thời thế mọi cái yếu tố của các kênh đối thủ cũng như kênh tương đồng là kênh chứng khoán đều ủng hộ cái xu hướng là chạm đáy và phục hồi đó là xét về các thị trường uh, liên đới còn bây giờ chúng ta sẽ xét chi tiết trực tiếp vào thị trường tiền tử của chúng ta thì đối với BTC của chúng ta nhé <clears throat> BTC đương nhiên rồi ờ, thị trường quan trọng nhất trong thị trường ờ, tiền điện tử đây chúng ta nhìn thấy là BTC của chúng ta sau khi test về cái ngưỡng hỗ trợ rất là mạnh quanh vùng 18 19 nghìn Chúng ta biết đây là vùng đỉnh cũ của năm 2018 Và nguyên tắc rồi khi test lại đỉnh à, Cũ trước đó thì nó luôn có cái đợt hồi bật lại Vấn đề đợt hồi kéo dài đâu Lát nữa chúng ta sẽ phân tích chi tiết Và một yếu tố nữa chúng ta nhìn thấy này Trong nhiều năm qua mỗi khi trên chart tuần của chúng ta BTC mỗi khi test về M200 thì sau đó luôn có xu hướng là phục hồi. Hai lần trước test M200 thì đều tạo đáy và đi lên khá là mạnh. Đấy, Lần này thì chúng ta không biết là tạo đáy hay không nhưng ít nhất là có đợt phục hồi kéo lên là chúng ta kỳ vọng được. Đấy. Và nếu mà theo kỹ thuật thì nhiều khả năng cái đợt phục hồi kéo lên này sẽ tìm về vùng giá 30 33 ngàn, 30 32 ngàn trước khi có xu hướng mới. Đấy là theo kỹ thuật, còn hoàn toàn có thể phục hồi cao hơn thì chúng ta chưa biết. Đó là về tầm nhìn của chúng ta trong vòng 1 2 tháng tới nó sẽ hướng về vùng giá 30 32 ngàn còn ngắn hạn thì sao ngắn hạn nhá chúng ta nhìn thấy BTC của chúng ta đang có dấu hiệu tạo cái mô hình uh, vai đầu vai mô hình uh, đảo ngược ở đáy và với cái mô hình này hiện nay BTC của chúng ta cũng đang test lại cái đường viền cổ vừa phá này quanh 21.000 này 20.800 này như vậy uh, cái khu vực này nó cũng đang có cái hỗ trợ MA50 nằm ở 20.600 như vậy nhá Cá nhân tôi đánh giá khu vực quanh 20.800 cộng trừ 200 giá tức là 20.600 đến 21.000 đây sẽ là khu vực để mua cho những bạn nào mà đã bỏ qua cầu bắt đáy khi chúng ta không bắt đáy ở vùng giá là 18 19.000 thì chúng ta có thể mua quanh là 20.800 cộng trừ 200 giá. Điểm dừng lỗ của chúng ta khi nó phá qua đường viền cổ đây là điểm dừng lỗ ngắn nhất. Thực ra điểm dừng lỗ chuẩn của nó là phải ở đường đầu tức là 17.500 nhưng tôi nghĩ đây quá xa chúng ta chỉ cần dừng lỗ ở cái vai phải thôi cái vai phải của nó hiện nay đang nằm ở 19 năm như vậy chúng ta mua quanh 28 cộng trừ 200 giá dừng lỗ 19 năm với đích đến target của cái mô hình vai đầu vai này sẽ là vùng giá 25.000 à, 25 26 ngàn đấy cũng là test MA 200 26 ngàn như vậy 25.500 cộng trừ 500 giá như vậy với lại mua này chúng ta dừng lỗ tầm 1.200 giá còn chốt lời đâu đó nó rơi vào khoảng 4 à, đến 5 ngàn giá đây là một kèo khá là tốt. Theo tôi cái xác suất thành công của kèo này cũng khá là cao, nó phải đến tầm 7 80% là chúng ta khả năng chốt lời. Do vậy đây là thời điểm mua khá tốt cho những bạn nào mà chưa có lệnh nhé. Chúng ta hoàn toàn có thể canh mua. Đối với ETH ETH thì tương tự BTC nhưng có điểm là ETH mạnh hơn BTC tức là sau khi giảm giá khá mạnh từ vùng giá 2000 xuống đến vùng giá dưới 900 ETH tích lũy quanh vùng giá 1000 1001 hiện nay đã break out cái đường viền cổ rồi ETH hiện nay đang đứng ở vùng 1210 Đấy. Nếu test lại đường viền cổ ETH sẽ test ở vùng 1150 Như vậy cá nhân tôi đánh giá MA50 thì nằm ở 1137 Cá nhân tôi đánh giá vùng giá 1140, 1160 sẽ là khu vực mua khá tốt của ETH. Chúng ta sẽ dừng lỗ qua vai phải tương tự BTC thôi, 1040. Như vậy chúng ta sẽ dừng lỗ tầm 100 giá. Hướng đến đích hướng đến ETH thì sẽ hướng đến chinh phục MA200 kết hợp với đường à, kháng cự trong cái kênh trendline giảm giá này. Nó cũng nằm quanh 1500. Như vậy chúng ta có thể mua ETH ở quanh 1150 cộng trừ 10 giá. Dừng lỗ 100 giá còn chốt lời thì ờ, rơi ở khoảng 400 giá. Đây cũng là một kèo khá là tốt. Tỷ lệ 41 rất là tốt. Một lệnh ờ, chốt lời chúng ta có thể đảm bảo cho bốn lệnh dừng lỗ. Mà theo tôi thì khi chúng ta mua khi nó đã break out mẫu hình vai đầu vai này khi test lại đường viền cổ chúng ta mua thì cái xác suất chốt lời chúng ta rất là cao nhé. Chúng ta phải chiếm 7 80% khả năng chốt lời chứ không phải là cắt lỗ đâu xác suất calo thấp hơn rất là nhiều đối với ờ, mã tiền điện tử tiếp theo chúng ta theo dõi đó mã BNB thì theo tôi hiện nay BNB cũng thể hiện sức mạnh hơn BTC ở thời điểm hiện tại khá là mạnh à, ờ, BNB thì đang tiếp cận cái ờ, đường trendline giảm giá rồi bây giờ chúng ta có hai kịch bản đối với BNB một khi BNB tiếp cận và break out cái kênh giảm giá này đấy Tức là vùng giá 145 đóng cửa trên 145 H4 thì chúng ta hoàn toàn có thể canh mua. Và lúc đó điểm dừng lỗ chúng ta sẽ là 125. Còn chốt lời thì sẽ hướng đến vùng giá 290. Đấy, các bạn lưu ý nhá H4 đóng cửa trên 245, chúng ta có thể canh mua ở vùng giá 240 245, dừng lỗ 225, từ dừng lỗ ở khoảng 15 ờ, 20 giá, chốt lời 290 vào khoảng 50 à, giá 55 giá ngược lại nếu BNB điều chỉnh xuống à, 20 thì chúng ta mua quanh vùng giá 20 này thì lúc đó điểm dừng lỗ của chúng ta chính là vùng giá 195 cũng là dừng lỗ 15 giá chốt lời của chúng ta thì hướng đến MA 200 265 đó chúng ta có hai lựa chọn với BNB còn xa hơn là 290 như vậy BNB chúng ta có hai khả năng mua nhé hai khu vực mua nhé Cuộc thứ nhất là breakout cái chen giảm này Cuộc thứ hai chúng ta mua test lại cái đường hỗ trợ ở 210 tại sao lại 210 nó lại là hỗ trợ mạnh đây chúng ta nhìn trước đó một lần giá tạo một cái đấy số 1 ở 210 sau đó chọc chân lên rất là mạnh lần này khu vực 210 này rất nhiều lần giá đóng cửa cứ đến 209 là giá quay đầu đấy chỉ có hai phiên là giá chọc qua đây có thể gọi là cái quá đà của hai phiên đó còn toàn bộ các phiên đóng cửa của BNB chúng ta đều là trên 209. Như vậy chúng ta mua quanh 210 cộng trừ 23 giá là rất là phù hợp nếu điều chỉnh xuống. Đó là đối với mã BNB. Đối với mã XRP, má này thì cũng gần tương tự BNB. Nó sẽ cho chúng ta hai khu vực mua. Khu vực thứ nhất nó đang tích lũy để chờ breakout kênh giá. Đấy, chúng ta phải nhìn này. Nếu khi nào nó breakout kênh giá, bây giờ nó cần tích lũy thêm một thời gian nữa Đến khi nó breakout kênh giá thì có lẽ điểm mua lý tưởng của chúng ta chính là khi nó vượt đỉnh 0.39 nhá vượt cái đỉnh dâu hôm trước này hôm trước nó lên 0.375 vượt đỉnh 0.39 chúng ta có thể mua lúc đó điểm dừng lỗ của chúng ta là 0.34 đấy đích đến thì hướng đến đâu vượt 0.39 có lẽ đích đến sẽ hướng đến vùng giá là 0.54 đấy còn ngược lại, nếu giá điều chỉnh xuống thì nó cũng có một khu vực hỗ trợ rất là mạnh. Đây, chúng ta nhìn thấy đây. Trước đó nó có một khu vực hỗ trợ rất là mạnh 0.31. Như vậy chúng ta sẽ nếu nó điều chỉnh xuống 0.31, 0.32 chúng ta cũng mua tại đây. Đấy, nếu mua 0.31, 32 chúng ta dừng đố tại cái đáy tuyệt đối này 0.28. Còn đích hướng đến nếu mua 0.31 chúng ta chỉ hướng đến 0.5 thôi. Cái khu vực hồi đỉnh trước đó thôi, 0.45. Đó là hai khu vực mua của XRP nhé. Đối với mã ADA, ADA thì lại ờ, đang thể hiện yếu, yếu hơn các mã altcoin khác và tương tự BTC rất là yếu. Với cái nền yếu này của ADA thì cá nhân tôi đánh giá là ADA hiện nay đang hỗ trợ mạnh ở vùng giá 0.46, hiện nay giá 0.495. Có lẽ chúng ta sẽ canh mua ở 0.46, dừng lỗ qua cái đáy hôm trước 0.41. Còn chốt lời ngắn nhất là 0.65 Xa hơn Vượt qua 0.65 giá sẽ xìm lên 0.8 Đấy, đó là mã ADA Mã ADA hoàn toàn đang còn nền mua tốt Nếu nó về vùng 0.45, 0.46 nhé Thì đây là nền mua rất là tốt Một mã tiếp theo chúng ta nghiên cứu chính là mã Solana Mã này thì ờ, đợt vừa rồi phục hồi khá là tốt sau khi chạm vùng giá 26 nhanh chóng tìm đến vùng giá 43 26 lên 43 cũng phục hồi 60% đấy một trong những mã phục hồi rất là tốt luôn mã này thì ờ, đã break out m 200 rồi cái xu hướng tăng giá cũng đang khá là rõ nét có lẽ bây giờ chúng ta sẽ canh mua thôi mã này chúng ta sẽ canh mua quanh cái ờ, điểm giao cắt vàng đây Hiện nay điểm giao cắt vàng của nó đây Nhiều khả năng sẽ tạo quanh 37 Như vậy má này chúng ta nên mua Quanh điểm cái giao cắt vàng thôi Mua vùng 35, 37 Mua 35, 37 Điểm dừng lỗ ngắn nhất của chúng ta Chính là 32 Mua 35, 37 dừng lỗ 32 Hướng đến thì sẽ hướng đến 54 xa thì sẽ hướng đến 70 cơ Nói chung mã này tôi nghĩ là nó đang thể hiện sức mạnh khá là cao Khu vực 3537 mua khá là tốt Thực ra chúng ta hoàn toàn có thể dừng lỗ Nếu chúng ta dừng lỗ cẩn thận thì chúng ta dừng lỗ theo cái canh trên này Tức là chúng ta dừng lỗ 28 Mua 3537 dừng lỗ 28 Chốt lời chúng ta hướng đến vùng giá 70 Thì nó sẽ phù hợp hơn với mã này Vì mã này đang biến động khá là rộng đối với ờ, Dogecoin. Dogecoin cũng đang thể hiện sức mạnh khá là tốt đúng không ạ? Sau khi ờ, chạm đến vùng giá 0.5 hiện nay tăng ờ, trở lại vùng giá 0.75 50% rồi. Một mức tăng giá rất ấn tượng. Chúng ta cũng không nên đu theo sóng. Tuy nhiên khi giá điều chỉnh xuống thì đấy sẽ là khu vực mua. Đây, khu vực mua của nó chính ở vùng giá 0.61 0.63. Đây sẽ là khu vực mua. 0.61 0.64 này. Đây là khu vực mua. Chúng ta dừng lỗ 0.5 nhé còn hướng đến thì à, mã Dogecoin này một khi phục hồi sẽ hướng đến khu vực là 0.1 0.11 đấy mua 0.06 61 0.064 dừng lỗ 0.05 hướng đến là 0.11 dừng lỗ chốt lời thì gấp 4 lần dừng lỗ cũng là một mức đầu tư rất là tốt má này đang thể hiện sức mạnh vượt trội so với BTC. Đấy, tạo mô hình hai đáy nhỏ đi lên, một trong những mô hình kinh điển và nguyên tắc là test lại đường viền cổ là khu vực mua của chúng ta. Đây, chúng ta nhìn thấy đây. Mô hình vai đầu vai. À, trước mắt là má này hoàn thành cái mô hình uh, hai đáy rồi. Do vậy chúng ta không nên mua đuổi. Chúng ta nhìn thấy đây. Hoàn thành mô hình hai đáy rồi. Đấy. Đi gần hết target. Thực ra để đi hết target là đây. 0.83 là hết target thôi Đó là toàn bộ cái ờ, phân tích nhận định thị trường tiền điện tử tuần từ ngày 27 tháng 6 cho đến ngày ờ, mùng 3 tháng 7. Quý hết sức lưu ý nhé. Vì trước đó ờ, tôi có nhận định khi thị trường tiền điện tử ở vùng giá là ở trên cao thì tôi có nhận định là sẽ là một tuần đấm máu và thị trường thực tế thì thị trường tiền điện tử chúng ta đã dạ có một tuần thật sự là đấm máu thật đây chúng ta nhìn thấy này ờ, tuần qua một tuần giảm giá đây khi đó là BTC của chúng ta ngày nào đó về không bất ngờ giống khi đó là BTC chúng ta đang ở 260 2006 đâu đây BNB đây BTC của chúng ta lúc đó đang ở 28 ngàn thì tôi đã dự kiến BTC sẽ về đâu đó vùng 20 22 ngàn và thực tế nó đúng là một tuần đấm máu thật từ 28 ngàn xuyên qua cả 20 ngàn về vùng giá 19 18 ngàn cái khu vực 18 KX đây là một khu vực tôi ờ, dự kiến thị trường chạm đáy tôi cũng có update cho các bạn học viên của tôi mua mạnh ở khu vực quanh 18.000, 18.500 và thực tế tất cả chúng tôi đều bắt đáy thành công rất là tốt. ETH mua giá quanh vùng giá 900. Đó. Còn hiện nay thì rõ ràng BTC sẽ hướng lên xu hướng phục hồi. Ờ, đó là cái nhìn trung hạn, còn ngắn hạn từng phiên biến động thì các bạn chết đinh ngắn hạn của ai? Quan điểm tôi tôi không chết đinh quá ngắn hạn nhé. Tôi thường đầu tư những cái chen trung hạn thôi. Đấy. Và đó là cái phân tích nhận định Ờ, thị trường tuần thì các bạn hết sức lưu ý hiện nay không phải thời điểm bán hàng nhé đây là thời điểm chúng ta canh mua nhé cơ hội năm nay cái sóng phục hồi này kéo dài tầm 6 đến 8 tuần là cơ hội rất tốt khi BTC phục hồi về trở lại vùng 30 32 ngàn thậm chí xa có thể phục hồi trở lại vùng 38 40 ngàn đây là một khu vực rất tốt để chúng ta mua dưới 20 ngàn là một khu vực rất tốt cơ hội tốt nhất mua quanh 18 ngàn thì qua rồi bây giờ cơ hội thứ hai mở ra cho các bạn là mua quanh 20 21 ngàn đấy chúng ta hướng về mức phục hồi phía trên rất là xa còn ờ, có một số nhận định là BTC sẽ về 10.000 đúng tôi cũng nhận định BTC về 10.000 mà nhưng đấy là việc của tháng 12 và tháng 1 năm sau chứ không phải bây giờ chúc quý đầu tư có một tuần giao dịch thành công